mình xin chia sẻ với các bạn cách để làm một cái à, chiếc xe cần cuốc cho trẻ con nó chơi thì uh, xe này là xe à, cần cuốc gọi là cần cẩu cần cuốc cũng được hết đó thì có nhiều bạn cứ hỏi mình cái kích thước để làm chiếc xe này cho mình để mà tự làm cho trẻ nó chơi và có bạn cũng đặt hàng mình làm cái này thì giờ mình sẽ chia sẻ hết kích thước này hết cho các bạn xem nha thì đầu tiên là mình à, chọn bốn bốn cái bánh là đây là bốn cái bánh bằng sắt bánh này thì mình làm à, hàng chất lượng nên giá nó hơi cao một chút hai bánh này cũng bằng sắt luôn hàng chất lượng nên à, giá hơi cao chút nha các bạn thì à, đây là cái cái cuốc múc cái gạo múc Ừ, mình lắp ráp từng bộ phận cho các bạn xem cái này thì các bạn à, tự làm sao cũng được quan trọng là cái này đây thì à, cây bên trên cây điều khiển nha các bạn là 40 cây à, hậu cốt cũng 40 à, luôn và đặc biệt cái cây dài này là phải 50 nha các bạn đó. thì kích thước nó sẽ là như vậy 40 40 50 400 ly 400 ly và 500 ly thì ờ, đây là hai cây điều khiển ờ, của cái gạo mút nha các bạn hai cây điều khiển gạo mút phải là 90 ly là 9 phân bắt các bạn phải làm đúng cái chỉ tiêu của nó nha các bạn đúng thì nó mới ờ, múc cho nó ờ, dễ và cây này là 340 340 ly là 3 tấc 4 ừ, 3 tấc 4 các bạn làm phải đúng cái chỉ số này nha nó mới múc nó mới chuẩn nha các bạn và đây là hai cây điều khiển hai cây tay điều khiển điều khiển này thì mình à, dài ngắn thì chắc không thành vấn đề và mình làm bằng hai cái à, miếng kẹp này các bạn rồi để mình à, cho các bạn xem cái xe cuốc mình đây là chiếc xe cuốc mình cho bé chơi hàng ngày ở đây nha các bạn Đây hàng ngày bé thường ra chơi ở ngoài chiếc xe cút này. Đây là cái xe tụi nhỏ lựa trẻ đang chơi nha các bạn Thì mình đo kích thước cho các bạn xem Đây 400 ly 4 phân 4 tấc cái này cũng 40 luôn nha mà 400 ly và cái này là 500 ly 5 tấc và đây là tay à, điều khiển à, gầu cuốc nha các bạn 340 đó y như cái gì mình đã đo cho các bạn 90 cái cần này 90 thì nó sẽ mút như vậy nữa các bạn